ta đã thấy gì trong đêm nay cờ bay trong ngọn cờ bay rừng núi loan tin đến mọi miền gió hòa bình bay về muôn hương ngày vui con nước trôi nhai nhịp sông bao la xa bờ hận thù gặp quê hương sau bao tô giọt nước mắt vui lay lòng cô đa ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay muôn vàn tình nỗi lòng đau nát bàn tay đi nói nối em về suối quê hương năm đôi nhục nhằn thời năm đêm trong chiếc súng ruộng lúa bãi sâu qua con kinh hòa mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn ruộng đồng Việt Nam lên những phút non đầu tiên not the